lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai gió đưa man mang gợi những âu sầu đường xưa nghe lá thu rơi chiều nay ra đứng nơi đây gió lạnh lùng mang mẹ dạ, ra chờ con ngồi đêm la rơi đêm bao nhiêu lá mà con chưa về ngày xưa con bé ngây thơ mẹ hay âu yếm bên con mẹ bảo mẹ thương con